Rồi, xin chào toàn thể anh em nhé Cái video này tôi muốn giới thiệu cho anh em Đấy, muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu và cái cách lắc tài xỉu Đấy, cách lắc tài xỉu nó là cái hàng độc quyền ở bên tôi Đấy, những cái bộ hột tài xỉu mà nó giúp anh em đi làm tay cái Đấy, anh em uh, sử dụng cái cách lắc của tôi Đấy, về cái bộ hột tài xỉu này anh em đi uh, chơi tài xỉu bịp ở bất kỳ những cái sân chơi nào thì anh em đều có chiến thắng 7 80 phần trăm thì à, như anh em biết thì anh em à, đi đến sân chơi thì anh em à, làm cái anh em sử dụng được rất là ít những cái đồ mà dành cho anh em nào là tay cái nhé Đấy, dành cho anh em thầy thợ là tay cái thì uh, ngoài những cái đồ chơi bịp Đấy, thì uh, khi mà anh em đi sân chơi anh em uh, chơi bằng cái cách chơi xanh chín của anh em thì uh, anh em uh, sẽ phải dùng đến uh, những cái bộ hột tài xỉu Đấy, nó có cái phần trăm giúp cho anh em anh em đi lắc thì anh em sẽ giành chiến thắng Đấy, ví dụ như cái bộ hột tài xỉu 2020 mà tôi muốn giới thiệu cho anh em Đấy, ngày hôm ngày hôm nay ở cái video này thì đó chính là cái bột mà do chính tay tôi làm ra và cái cách lắc của nó khi mà anh em đến cơ sở hay là anh em đặt đơn hàng mua cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em chia sẻ cho anh em cái cách lắc mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu nó đi theo ý muốn của anh em được 7 đến 80 phần trăm nhé thì cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy, trước khi vào test cho anh em thì tôi sẽ nói qua về cái bộ hột tài xỉu này để cho anh em nào vẫn chưa biết về nó để anh em sẽ sẽ biết được cái bộ hột này nó đi như thế nào và cái cách chơi hột tài xỉu này nó hiệu quả với anh em khi anh em đi lắc hay không nhá thì à, cái bộ hột tài xỉu này nó thứ nhất là nó hoàn toàn không tăng một trăm phần trăm là không tăng tích cho anh em Đấy, không tăng hay như nào thì anh em đến sân chơi anh em thử nước muối gọi đèn Đấy, từ nam châm thì là nó hoàn toàn nó vượt qua được những cái cái thử phân tích đấy nhá thì đây bây tôi thể bây giờ tôi vào tôi sẽ thử luôn cho anh em này thử luôn cho anh em cái tăng tích của nó thứ nhất là tôi sẽ thử cho anh em cái nam châm nhá. Đấy. nam châm nam châm thì nói chung là không hít rồi đó. và tôi sẽ dọi đèn cho anh em đây tôi sẽ dọi đèn cho anh em này đó. cái bộ hột này thì uh, cực kỳ là ok này đó trong suốt luôn anh em nhé đó. Yeah. về cái à, tăng tích của cái bộ hột tài xỉu thì tôi đã vừa thử cho anh em Đấy, thì tôi sẽ thử luôn cho anh em cái nước muối luôn nhé thử luôn nước muối Úi thử luôn nước muối cho anh em đó đúng không anh em không dính mặt nào cũng nổ Đấy. mặt nào cũng rồi không dính hoàn toàn không dính anh em nhé đó ok giờ tôi sẽ rửa sẽ lau cái bộ hột này và tôi sẽ và tôi test cho anh em xem là cái cách đi của nó như thế nào và cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em khi anh em đi lắc nó được bao nhiêu phần trăm thì do anh em ờ, quyết định tự anh em quyết định nhé Đấy, thì à, nói thêm về à, cơ sở Đấy, cơ sở bên tôi thì, à, tôi là Sơn Tài xỉu Đấy, chuyên cung cấp hay là bán cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi làm tay cái Đấy, là có hiệu quả cho anh em nhé Đấy, thì ngoài cái đồ chơi cái tài xỉu thì à, còn rất là nhiều những cái đồ chơi khác Đấy, ví dụ như bầu cua đánh bài sóc đĩa Đấy, tất cả những cái đồ chơi cờ bạc nó mới nhất 2020 này để cho anh em ờ, đi chơi tài xỉu hay là đi chơi cờ bạc nó có tỷ lệ phần trăm thắng đó bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, thì giới thiệu luôn cho anh em đây là cái bộ 2020 14 ly anh em nhé 14 ly thì uh, mọi mọi cái video trước là tôi làm chỉ làm cho anh em cái bộ hột 12 13 ly là cùng thôi nhưng hôm nay tôi sẽ làm cho anh em cái bộ hột 14 ly Đấy đủ ly anh em nhé khá là to Đấy, khá là to chén và nắp thì cũng, tôi cũng lắc bằng cái à, chén nắp khác nhé. đây là cái à, cái, cái ống đựng bung tăm này bung tăm này tôi cắt ra và tôi dán lại nhé để cho nó vừa với cả cái khuôn chạy của cái bộ hột tài xỉu 14 à, ly này nhé. đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này test cho anh em cái cách đi của nó như nào Đấy, thì tôi sẽ vừa nói tôi vừa thử nghiệm luôn cho anh em thì cái cách đi của nó khi mà anh em chưa dùng đến cách lắc của tôi thì anh em lắc cái bộ hồn này cái tỷ lệ của nó đi đều cho anh em được 8 đến 90 phần trăm nhé 8 90 phần trăm cái bộ hồn này đi đều cho anh em xỉu này chắc chắn rồi 80 phần trăm xén sau nó sẽ lên tài nhé 256 đúng không anh em tiếp tục cho anh em này 80 phần trăm nó sẽ về xỉu đó 126 đúng không anh em rất là chuẩn 80 đến 90 phần trăm trái này lên tài thì tôi rất là kết trái này mở tài cho anh em này đó tài đúng không anh em đấy thì đấy là cái cách lắc của cái ờ, bộ hột này khi mà anh em muốn tài đấy, muốn tài muốn xỉu đấy, chén tài chén xỉu đấy, thì còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu nó như thế nào thì đấy thì anh em theo dõi cùng với tôi đấy, tôi sẽ lắc cho anh em nhé tôi sẽ lắc cho anh em chén tài chén à, giữ tài giữ xỉu cho anh em này đấy, thì giữ cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó đang tài đúng không tôi sẽ giữ tài cho anh em này tài đúng không ba bốn năm này 5 5 3 này Đấy, 2 4 5 này 2 6 6 này 551 này Đấy, bộ hột thấy nó đi rất là khôn đúng không anh em Đấy, lên tài thì chỉ lên tài tầm 11 12 nước thôi Đấy, rất là ít lên ờ, tầm 15 16 nhé cái này thì uh, à, tôi ờ, chỉ dám khẳng định khoảng tầm 60 phần trăm thôi cái này nó lắc hơi lỗi Nhá, mở cho anh em đó cái này ờ, lắc hơi lỗi nên là nó đã về xỉu đấy thì về xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em nhé 80 phần trăm nó về xỉu mở cho anh em này đó 134 thế 134 này cũng là thế hột khó nên là anh em cũng phải giữ được xỉu không giữ xỉu là anh em thua khi mà anh em làm tay cái nhé mở xỉu đó ba tiếp tục giữ xỉu cho anh em này trái này cũng hơi bị lỗi đấy nhưng mà vẫn có sáu bảy phần trăm nó là xỉu đấy lại 134 tiếp tục cho anh em giữ tài à giữ xỉu mở xỉu cho anh em này 80 phần trăm nó là xỉu trái này cũng cũng uh, kết xỉu đó một một ba tiếp tục giữ xỉu cho anh em đó thì cái chén này nó lên tài 11 đấy thì uh, đây chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu 20 20 và cái uh, bộ hột tài xỉu này nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở Tân Sơn Tài xỉu nhá. Đấy thì anh em nào mà muốn giao lưu hay là muốn uh, tìm hiểu hay là muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em có thể là alo cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc là anh em đến cơ sở thì tôi anh em sẽ được trải nghiệm để được lắc những cái bộ hột này để cho anh em có thể là ưng ý anh em mua về anh em đi lắc tài xỉu anh em đến những cái sòng sới của anh em đi lắc thì nó có phần trăm thắng được 7 đến 80 phần trăm đấy